thì cái tính năng mà an toàn cơ bản của nó sẽ là khóa ga khi nước cạn nồi và khóa ga khi tắt lửa tính năng khóa ga mà khi nước cạn nồi thì nó sẽ nhờ vào cái que cảm biến này khi nhiệt độ đạt đến hai trăm rưỡi ở cái que cảm biến này nó sẽ khóa ga lại còn khóa ga mà khi nước tắt lửa thì nó sẽ nhờ vào que cảm biến này giống như cái đầu mỏ hàng đây thì ờ, ở cái tính năng khóa ga mà khi nước cạn nồi thì nó chỉ chịu cái nhiệt độ là hai trăm rưỡi thì nó sẽ khóa ga còn có một số bếp thì nó sẽ có thêm cái nút 3 giây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 thì à, bạn nào có nhu cầu sử dụng cái công tắc rang đó thì có thể liên hệ đến shop qua số điện thoại là 0909 306 149 các bạn đã tìm hiểu và lựa chọn cho mình được một cái vòng bếp mà mình ưng ý và phù hợp với mức giá của các bạn muốn mua thì các bạn cũng có thể chụp lại vị trí màn hình ở ngay con đó các bạn có thể gửi kèm cái hình đó kèm với cái mã số này trên cái con đó, đó để nhân viên chúng tôi có thể gửi hình chi tiết cho các bạn xem số thứ một tự là số 1 đây bếp này giá 1 triệu 7 mặt men chống xước dòng bếp nút xoay số 2 bếp này được sản xuất vào năm 2017 cũng đã được gắn cái công tắc rang và mặt men chống xước thì bếp này giá chỉ có một triệu rưỡi thôi lý do là cái mặt trước này nó bị ố nè nên shop sẽ đưa ra cái giá thấp nhất để đưa cho các bạn dễ lựa chọn số 3 bếp có mặt sơn tĩnh điện giá 1 triệu tư số 4 mặt men chống xước giá 1 triệu 8 bếp số 5 cũng là bếp nút xoay có mặt men chống xước giá hai triệu rưỡi tiếp theo nữa là ở số 6 thì đây là bếp mặt men chống xước đã được gắn công tác à, rang giá 1 triệu 6 ở bếp số 7 đến với dòng bếp nút nhấn có mặt men à, chống xước đây giá 2 triệu tư số 8 Brunei có mặt men chống xước giá 2 triệu 2 tiếp theo số 9 ờ, cũng là dòng bếp có mặt men chống xước Paloma giá 2 triệu 2 số 10 hiện nay có mặt men chống xước giá 2 triệu số 11 mặt men chống xước đây Paloma N80VE7 giá 2 triệu 2 thì tiếp theo thì tôi cũng sẽ đến với một số dòng bếp mặt kính full chức năng số 15 bếp có mặt kính cường lực thì nó cũng sẽ có những cái chức năng nấu như là nấu cơm nấu cháo hiện giờ nấu cho bếp bên trái còn ở bếp bên phải thì nó sẽ có là chọn nhiệt độ chiên chế độ nấu nước sôi sau 5 phút bếp sẽ khóa ga ở trên là chế độ hâm giúp cho ta hâm nóng thức ăn khi mà đã chế biến chín thì khi nước nóng lên nó sôi lên á thì nó tầm khoảng 30 giây cho đến một phút thì bếp nó sẽ khóa ga lại và tiếp theo nữa là cái nút 3 giây ở đây đây là bếp nướng thì nó sẽ có hiện giờ nướng giá nó là 4 triệu rưỡi tiếp theo số 16 mặt kính viền inox thì bếp này nó phải có nồi đặt lên thì nó mới cho phép ta đánh lửa sử dụng bếp thì những cái chức năng nấu nướng của nó nó cũng giống như những dòng bếp full chức năng khác nhưng mà ở bếp nướng thì nó sẽ có thêm cái chế độ là nướng tự động theo cái loại thực phẩm và cái nút điều chỉnh ngọn lửa nướng là nút điện tử hẹn giờ nướng nướng cũng là nướng hai tầng lửa số 17 Osaka thì đây là dòng à, bếp của Haman các bạn có thể nhận biết qua cái tem ở bên hông của nó bếp này thì nó sẽ có hẹn giờ nấu cho cả hai bếp đây chế độ nấu cơm và nấu cháo chọn nhiệt độ chiên nấu nước 5 phút tắt ham và nút 3 giây hẹn giờ nướng nướng là hai tầng lửa tiếp theo đến với một số dòng à, bếp âm ga âm thì đây là tay tới đây là à, dòng bếp âm thì đây là những cái chức năng của nó đây nướng những cái chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm và những cái chế độ nấu cho những bếp thì hẹn giờ được cho cả ba bếp nấu và một bếp nướng tiếp theo số 18 đây là hàng trưng bày có mặt men chống xước số 20 đây là hàng dùng lướt riêng nay mặt men chống xước hàng dùng lướt tiếp theo đến với một số dòng à, bếp từ âm thì đây là một số dòng bếp từ âm mà shop vẫn chưa vệ sinh thì sẽ đưa ra một cái mức giá phù hợp để các bạn lựa dễ lựa chọn bạn nào mà muốn shop vệ sinh thì mình sẽ cộng thêm cái phí vệ sinh vào bếp sẽ có à, bảo hành trước khi giao thì cũng sẽ làm một cái clip test những cái tính năng của bếp thì những dòng bếp từ mà có cái công suất trên 2000W nó sẽ sử dụng nguồn điện là 200V ta có thể cắm vào điện lưới 220 để sử dụng còn những bếp mà nó có cái công suất dưới 2000W á, thì nó chỉ sử dụng nguồn điện là 100V thôi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 bán giá 2 triệu đây dạ đây là ngoại thất của bếp những lỗ lớn ở phía sau này thì tôi cũng sẽ che kín lại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 tay em ờ, tuyển người làm một ờ, cả ngày thôi chứ không muốn sau này không tuyển làm một buổi gì đâu tắt nhắc lắm tắt nhắc lắm ờ, đồ là tất cả các nơi này mình sắp xếp đi ừ, công tắc đang phải cây mở đây ừ. giờ tôi cũng sẽ thử pin sạc thì về pin sạc á, thì tôi cũng nó cũng có cực âm và cực dương